xa cách lâu rồi về miền tây mang bao niềm nhớ áo trắng bây giờ còn thằng thùng tóc bướm cùng anh miền tây má đỏ tóc que em gái quê sớm chưa trên đồng nón lá nghiêng nghiêng hoài sao thấy được mặt nàng đây sông nước khuya trèo xuồng miền tây mênh mông làn nước con gái đưa đỏ đẹp cả người chiếc áo bà ba Cầu tre lắc lẻo khó đi Em gái ơi giúp anh qua đò Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi Khi cây lúa ngày còn xanh Lục bình trôi Đến nơi phương trời Cuộc đời tôi là dòng sông Đưa phù sa một kiếp long đông về miền Tây đợi chờ em Thuyền tình quay về bến sông Mong người em ngu mái câu hò Ai buông tính tan tan tình Đạo nỗi lòng người tha phương Đang buồn cũng điệu quán thương Bên cầu tre đất lẻo năm nào Em ơi nhớ em lâu rồi Anh trở về lại quê hương Xa cách lâu rồi Về miền Tây mang bao niềm nhớ Áo trắng bây giờ Còn thằng Thùng tóc bướm cùng anh Miền Tây má đỏ tóc que Em gái quê sớm chưa trên đồng non lá nghiêng nghiêng hoài sao thấy được mặt nàng đây sóng nước khuya trèo xuồng miền tây mênh mông làng nước con gái đưa đò đẹp cả người chiếc áo bà ba cầu tre lắc lẻo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh Lục bình trôi Đến nơi phương trời Cuộc đời tôi là dòng sông Đưa phù sa một kiếp long đông Về miền Tây Đợi chờ em Thuyền tình quay về bến sông Mong người em ngu mái câu hò Ai buông tính tan tan tình đạo nói lòng người tha phương đang buồn cung điệu quán thương bên cầu tre lắc lẻo năm nào em ơi nhớ em lâu rồi anh trở về lại quê hương